thế gian đổi thay nhưng còn đây bao khoảnh khắc vơi đầy giữa buồn trùng mây đang mùa vây làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao là yêu thó sơ nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai cần đón đưa uống chén rượu say rau lệ cay cho quên hết nỗi sầu tình về nơi đâu chẳng ai thấu chắc tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy không ai đổi tay, duyên trời lấy địch ta nào đâu có hay Is giữa muôn trùng mây đang bùa vây làn gió khẽ bay bay liệu người có nhớ bao chất chứa bao lời yêu lúc xưa nước mắt khẽ rơi như mưa sợ ai cần đón đưa khúc trên rượu say ra Halber Riese. Thank you.